nãy quay trễ rồi quay Ủa, quên quay trẻ rồi con con con con con ừ. ừ. quá thì nhảy ô nó khổng quá Xuyên xuyên Này thì câu được mấy con cá Thì nướng chui ngồi ra ngoài đó nước thôi Ra trong nhà có có kìa Đấy là chuối ha là cô à Ok Bây giờ đem đi nướng nha Bây dạ, giờ sẽ đi nướng thôi Ở đâu thôi Ra mà chỗ này sống sống này đi đó các bạn thấy đóng gom chưa đóng gom bây giờ mình để cặn lắp xuống cái đi cầm xuống cái mình cắm gom vòng vòng á để lắp xuống cái đi cầm nó xuống coi đây cầm gom cầm cái lắp xuống cái đã cầm sâu sâu xuống nha gom mình để vòng vòng để gom nhiều quá hồi làm cái lóc nó chín luôn <laughs> không hồi còn còn cho không mà không còn cái lóc luôn chắc cơm nhậu bạn vô chắc cơm chắc cơm nhậu nhậu ở ngoài kia nhậu ngoài cá đừng lụng ngoài Ồ, cá lóc này có trứng này có trứng không chắc ở ngoài á chắc cái này nè đi vòng ngoài nè được rồi từ từ lấy dao cậu ha chậm lấy dao nha làm làm nhiều quá là hồi hả còn cho không à không còn cá lóc luôn á cá lóc này có trứng luôn các bạn ơi sọt vô loại trứng ra luôn rồi à. wow. cái này bự rồi bây giờ mình dắt vòng vòng dắt vòng vòng không phải vòng vòng ở ngoài chứ mình hang cơm cơm nó ra ngoài hang hội cơm nó vô cái rồi vô để lên chút để lên chút được rồi dạ. ừ, hai chiếc bo vô trong trong hàng rào chặt à, hai ba tàu trước đi đẹp nha rồi đốt nha bây giờ bắt đầu đốt dạ quá chứ nóng rồi xung quanh chưa làm đó xịt xầy luôn coi là người nuôi cá à, người nuôi cá tại cái nón <laughs> gam vô không? sạch không? ha bây giờ rồi đưa mãi đi giờ dạ, mấy em ơi cá chín rồi bây giờ giờ mời mấy em dùng một cá nướng của anh TV à, rồi càng lấy cái chén này càng rồi thiếu cái chén này ừ. bốn con wow hấp dẫn nước bấm chua rau wow mời mời các bạn dùng cứ gà heo nó ngồi đây bỏ heo nó ngồi đây ngồi cho ngồi đây đi bỏ bỏ con thôi con ngồi xuống cô thôi dạ. rồi ăn ăn, ăn, ăn, ăn thôi ăn thôi con ăn luôn dạ. cái gì rồi cậu gói giùm đi cậu gói giùm con đi <coughs> đây nó ngon quá không độc có có thơm vô thêm mới ngon hấp dẫn nhìn quá hấp dẫn rau găm rau găm trồng nhà là rau xanh các em rau là rau vườn nhà cá thì còn vừa mà vườn mới bắt vào dạ. cấp đồng mà hiếm mà mấy cái này bây giờ ở thành phố nó cũng biết nó cũng nướng ở tiệm không có đồ nướng à, bởi vì có món này rồi đúng rồi, rồi mời em dùng món này rồi cậu cậu cũng có đi cậu cũng có luôn đi rồi cậu thôi dùng nữa thôi nó còn không em kệ đi nó còn đông cái đó thôi chưa ăn mà rồi nè chấm thử một cuốn ừ. ăn thử ừ ừ quá tuyệt vời ừ. ngon ừ. ngon quá dạ con chưa ăn bò thấy bao việc nào không bao ừ, ừ. quá ngon ngon không ngon lắm ạ vô quá cá lóc ngon thơm ngọt ngon à? đang thử miếng không rồi à? tôi lấy một chai rượu ngon quá ăn miếng da được rồi còn quen không còn chứ à, cá lóc nướng chua này ngon không các bạn ngon quá ngon quá ngon à, tạm biệt các bạn mình hẹn lại tôi à, sẽ chế biến một món à, vài món à, đặc trưng của miền tây mình cho các bạn phát biết gì tạm biệt các bạn